Hello các bạn nha Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cái à, cách cài cái bản game hack và điện thoại như thế nào nhé những bạn à, biết rồi thì mình không nói nhé có những bạn thì chưa biết ấy, thì không biết ờ mình mua một quán game hack thì làm sao để mình cài vào máy của mình được mình làm sao để mình cài vào máy mình như thế nào đấy game hack á, thì các bạn mua ấy, một lần á, thì các bạn xài vĩnh viễn nhá các bạn cài vào vào máy của mình chỉ chơi trên máy của mình nha không áp dụng cái cách chơi bằng hết và mấy người khác được nha các bạn đấy các bạn mua một lần thì các bạn xài vĩnh viễn bằng hết thì gồm hai chức năng là quy lực và cầm cái đấy hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn khi mình mua game hack thì mình sẽ cài như thế nào đấy ví dụ như cái này là cái zalo nha đấy của các bạn nhé khi các bạn mua game hack đúng không mình sẽ gửi một cái bản game hack qua cái zalo của bạn này đấy ví dụ như mình gửi qua zalo các bạn nhé rồi các bạn cài vào nhé đây bây giờ là mình à, sẽ gửi một cái bản game hack vào cái máy này rồi mình cài để bạn xem đấy rồi đấy ví dụ như khi các bạn mua game đúng không mình sẽ gửi một cái bản game hack cái file như, như thế này đấy các bạn làm như theo như như sau nhá các bạn thấy dáng mũi tên chỉ xuống không các bạn kết vào cho mình rồi chờ nó chạy nha sẽ có hai cách nhé các bạn nhưng mà cách này là cách đơn giản nhất nhé rồi nhấn cài đặt nhé rồi nhấn cài đặt cho mình nè nhấn cài đặt cho mình nó đây như thế này nha đây các bạn kích sáng lên chỗ zalo này đấy sáng lên cho mình rồi các bạn nhấn cài đặt rồi thế là xong đấy các bạn thấy không đó là xem một cách nhé các bạn rất đơn giản nhé rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cái cách thứ hai nhé. cách thứ hai là sẽ như thế này mình sẽ gỡ game ra đây mình ờ, ví dụ mình sẽ ờ, hướng dẫn cách thứ hai nhé cách thứ hai á là mình sẽ gửi một mình sẽ gửi cái file hack qua cái số điện thoại của bạn đấy qua số điện thoại của bạn hoặc là cái messenger đấy trường hợp ví dụ như là các bạn muốn cài lén vào mấy người khác đi nhưng mà các bạn không biết cái zalo của người ta người ta không xài zalo hoặc là các các bạn không vào được zalo của người ta thì các bạn sẽ gửi qua số điện thoại của, của người ta đấy hoặc là cái messenger người ta đấy mình gửi như thế này đấy mình sẽ gửi qua xong rồi các bạn là sẽ kích vào này đấy các bạn nhắn cho mình cái chữ là chép văn bản đấy sao chép ấy đấy đây vào đây đấy nó chép văn bản có nhiều mấy thì nó hiện chữ sao chép nha xong rồi các bạn vào cái trình duyệt internet hay là chrome cũng được hết nhá internet cho mình đây rồi các bạn dán vào này đề luôn vào thẻ ra các chị dán các bạn dán vào cho mình rồi các bạn nhắn đi tới nhé đi nè rồi đây cách thứ hai nhé cách thứ hai là trường hợp các bạn không có xài zalo đấy rồi các bạn thấy chữ tải xuống không các bạn kích chữ tải xuống cho mình nhé rồi kích vào chữ vận tải xuống cho mình nhé đây vận tải xuống này kích vào cho mình đây kích vận tải xuống rồi các bạn nhấn chữ tải vào cho mình đấy là lúc đó là trên này thấy các bạn thấy mũi tên đang chạy chạy xuống không đấy các bạn kéo xuống cho mình này đấy thấy chưa các bạn nhấn vào chữ này đấy nó hiện thế này nhấn cài đặt cho mình nhấn cài đặt cho mình rồi các bạn cũng tích sáng lên cho mình nha đây tích sáng cho mình nha rồi cài đặt này là cắt thứ hai nhá rồi các bạn xem nhá rồi ra bên ngoài cả game đấy các bạn thấy không đây là hai cách nhá nhưng mình ưu tiên cho các bạn là cách thứ nhất nhá cách thứ nhất là các, các bạn à, gửi file qua zalo đấy cài rất là nhanh đơn giản trường hợp mà cách thứ hai á, là dành cho những bạn nào mà à, muốn cài lén vào mấy người khác đấy không có zalo rồi đấy thì mình sẽ gửi cái file qua tin nhắn tin, tin nhắn số điện thoại đấy hoặc là messenger đấy để các bạn copy đường link vào rồi các bạn tải vào đấy thế là xem nhé các bạn đấy nhưng bạn nào mà muốn à, mình tư vấn tất cả các loại môn bầu cua sóc dĩa tài xíu cung thì liên hệ mình nhé bên mình thì chuyên cung cấp tất cả các loại là quy luật và bán hết nhé à, tất cả các em trên sát và lay luôn đấy nhưng bạn nào à, cần thì liên hệ mình nhé các bạn rồi thân ái cho các bạn nhé